Xin chào tất cả anh em <clears throat> Hôm nay tôi làm clip này và muốn hướng dẫn anh em về cái cách chơi tài xỉu Đánh tài xỉu hoàn toàn là không tang Như anh em đã biết ấy, bây giờ đi đánh tài xỉu, chơi tài xỉu bịp ấy, thì cần những cái đồ gì hoặc là cần những cái đồ hoàn toàn không tang Không tang có lẽ như nào Thử nước muối này, nam châm này à, Dọi đèn này, thậm chí trẻ hột ra không có gì Thế mới gọi không tang không Hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em về cái bộ sản phẩm của tài xỉu báo dung không tang này <clears throat> Nó khác với lại cái máy báo dung này Đây cũng là một cái máy báo dung tài xỉu Nhưng mà cái máy này thì hoàn toàn khi soi đèn này và thử nam châm thì ok Nhưng mà trẻ hột ra thì tất nhiên có tang Đây không tôi không phải là nói về bộ hột này Mà tôi giới thiệu với anh em về cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang Về cái cách chơi thì rất là đơn giản thôi Khi nào như bộ hột này tôi ờ, ờ, làm đây có lục lên nó sẽ rung như chúng ta biết còn không có lục thì nó sẽ không rung và khi có lục thì tất nhiên là anh em nên đánh biết đánh gì đấy đánh lục tài đúng không bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem vầy chén đây để tôi ờ, test thử ờ, đèn nhé vừa rồi tôi dọi đèn bây giờ tôi sẽ thử ờ, nam châm ờ, cục hít cho anh em xem nhé lắp dĩa hoàn toàn bình thường không hề dính hay hết gì cả bây giờ tôi sẽ thử ờ, dọn đèn nắp và dĩa Đó. khi chơi anh em chỉ cần đưa được một bộ hột này vào và anh em à, ai lắc cũng được ai làm cái cũng được không quan trọng lắc kiểu gì cũng được khi à, có lục lên nó sẽ rung rồi chúng ta biết bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem mấy tay để thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này nhé như thế này tôi khẳng định 100 trăm là không có lục rồi đó không có lục thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh xỉu có lục thì chúng ta sẽ đánh lục tài như chán này vẫn không có lục anh em nhé đó vẫn là xỉu rồi bây giờ chén này tiếp tục vẫn không có lục anh em đó không có lục chúng ta sẽ đánh xỉu có lục lên rung chúng ta sẽ đánh lục tài bắt kiểu gì cũng được không quan trọng đó như chén này vẫn không có lục này. Đấy, như chén này là chén phản này trường hợp chén phản chúng ta chấp nhận thôi bây giờ tiếp tục không có lục này. Đó, 2, 3, 4 này. xíu 9 như chén này vẫn không có lục nữa Đó. Chén phản Trường hợp chén phản chúng ta phải chịu như chén này chắc chắn là không có lục này có như trái này tôi khẳng định 100% có lục thậm chí là hai con lục vì tôi thấy máy rung rất là mạnh Đó, một con lục trái này lại là xỉu à? không có lục nó xỉu chín luôn bây giờ tôi khẳng định 100% có lục tôi sẽ đánh lục tài Đó, như trái này tôi hòa tiền Chiếc này xỉu 100% rồi à. Họ xỉu 10 nhé họ như chiếc này chắc chắn rung Máy rung rất là mạnh Chúng ta sẽ đánh lục tài không ạ Đó 2, 3, 6 Chiếc này lại xỉu rồi à? Không có lục Đó xỉu 9 nha anh em Rất là chính xác Tiếp tục xỉu 9 à, xin, Tiếp tục như chiếc này Không có không rung không có lục à. Đó, chúng ta sẽ đánh xỉu tiếp tục không có lục anh em nhé vì máy không rung đó bây giờ trang này chắc chắn 100 trăm có lục rồi ta sẽ đánh gì đánh lục tài rồi đó rất là hiệu quả rất là chính xác bây giờ không dung có lẽ không có lục đó. xỉu 10 trả này 100 trăm có lục tôi khẳng định 100 trăm có lục đấy tôi sẽ đánh lục tài anh em đó 336 <clears throat> anh em thấy sự hiệu quả nó nha rất là chính xác ạ cứ có lục là sẽ rung không có lục là không rung nó không nhất chúng khi chơi chúng ta không nhất thiết là phải vào mặt lục chúng ta có thể là vào mặt ờ, nhất hoặc mặt nhị được cái đấy không điều không quan trọng còn cách bảo quản ấy, thì anh em không cần phải là ngửa mặt nhất hay mặt lục lên làm gì cả anh em muốn để kiểu gì cũng được tôi coi nhà riêng độ hột này tôi khẳng định với anh em đảm bảo với anh em chơi từ 15 ngày trở lên rồi tôi hướng dẫn anh em cách à, sử dụng ờ, cách chơi cái bộ à, hột tài xỉu bao dung tỏa không tan anh em nào có nhu cầu tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em